Hello xin chào các bạn Chào các bạn quay trở lại với kênh H5TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé Thì kênh của mình chuyên về phong thủy tử vi trong đời Đấy, Đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip Thì các bạn thấy những clip của mình hay, ý nghĩa thì các bạn cho mình một like, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem Để kênh được phát triển thì mình sẽ làm nhiều video hữu ích chia sẻ đến cho mọi người thì hôm nay à, mình à, sẽ không à, giới thiệu về phong thủy của tuổi nữa mà hôm nay mình giới thiệu cho các bạn giải đáp giải đáp những thắc mắc của các khán giả và các của các bạn đã chia sẻ trên đã gửi tin nhắn qua Gmail cho mình rất là nhiều người quan tâm về vấn đề là hỏi về vấn đề nó là thanh long là gì và bạch hổ là gì hướng thanh long là hướng như thế nào mà hướng bạch hổ là hướng như thế nào rồi có nhiều người hỏi là hướng ờ, thanh long là bên phải hay bên trái có người thì hỏi là hướng bạch hổ bên tay phải hay bên tay trái thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái hướng của thanh long bạch hổ nó là cái gì đấy để chúng ta biết về thông thủy đó thì thì mình chia sẻ luôn thanh long bạch hổ và huyền vũ và chu tước nó như thế này nó là định hình của một miếng đất khi chúng ta mà muốn xây dựng nhà thì chúng ta phải có một miếng đất chúng ta phải xem một miếng đất đó Đấy. chúng ta mua một miếng đất Đấy. thì à, cái miếng đất đó thì à, cái vị trí của nó nó có 5 vị trí tương đương của 5 à, mận đó là à, mộc rồi là hóa rồi kim rồi thủy rồi thổ đó, thì miếng đất đó thì ở trung tâm giữa cái miếng đất đó là thổ thổ gọi là miếng đất là thổ đấy thế còn um, chu tước thì chu tước gọi là hướng nhà chu tước là gọi là hướng trước cửa nhà gọi là chu tước gọi là hướng cửa trước cửa nhà chu tước ở đây được uh, ví như là con phượng hoàng đỏ gọi là con phượng hoàng nữa hoặc là con chim sẻ hay gọi là con chim sẻ màu đỏ đó thì đó là hướng cửa trứng hướng cửa là chúng ta nhìn bên từ trong ra gọi đó là gọi là hướng cửa hướng ờ, hướng hướng nhà gọi là chu tước đấy, chu tước được, được ví như là con phượng hoàng đỏ đấy thì nó sẽ phải thấp hơn ở đằng sau thì đối diện cái hướng cửa chính thì đối diện đó là về hướng đằng sau này là hướng chắn bắc là hướng huyền vũ là con rùa là con rùa gọi là huyền vũ thì ở đằng sau sẽ có mô gọi là có mô đất sẽ cao hơn hướng đằng trước hướng trước hơi cắm xuống hướng đằng sau là sẽ nhô lên có cục đất nhô lên Đấy, thì hướng đằng trước thì gọi là hướng nam mà chu tức mận của nó là mận hỏa Đấy, còn huyền vũ ở hướng đằng sau lưng đó là mạng thủy nó là huyền vũ là con à, con rùa đấy là hướng chân bắc hướng đằng trước là hướng chân là hướng chân nam rồi thì hướng bên tay phải mà từ bên trong nhìn ra ngoài hướng bên trái nhá từ bên trong nhìn ra ngoài mà hướng bên tay trái đó gọi là thanh long đó, thanh long được gọi là con rồng săn được mang theo nó mạng mộc thì bên tay trái hướng bên tay trái của chúng ta thì nó được gọi là uh, ngọn núi và nhấp nhô nhấp nhô của lơi rồng trú ẩn có lơi rồng săn trú ẩn ta gọi là đó là gọi là hướng đông bên tay trái chúng ta gọi là hướng đông của rồng săn được gọi là thanh long đó là nhấp nhô nhấp nhô mô cao mô thấp ấy. Ừ. thế còn hướng bên tay phải chúng ta từ bên trong nhà nhìn ra ngoài cửa chính thì đó là hướng chắn tây hướng chắn tây ở đây gọi là bạch hổ bạch hổ ở đây gọi là mạng kim thì nó sẽ phải thấp hơn nó sẽ thấp hơn cái miếng à, thấp hơn ở bên thanh long Đấy, nó sẽ thấp hơn về mặt đất sẽ thấp hơn những thanh long này Đấy, để làm gì thì nếu mà ở bên tay phải chúng ta là hướng uh, ờ, bạch hổ mà nó cao hơn nó cao hơn hơn hướng thanh long thì về mặt phong thủy nó sẽ không có tốt về mặt phong thủy là nó án nó nó, nó nó đàn áp nó đàn áp về về về về về về về bên ờ, Thanh long là rồng rồng uy quyền mà nó đàn áp đi thì dĩ nhiên là nó sẽ về mặt phong thủy là không có tốt đó là con rồng linh thiên nên là bên bạch phổ là phải để thấp cái miếng mặt đất phải thấp hơn bên Thanh long đó là về mặt phong thủy đằng trước phải thấp hơn ở đằng sau đã có cục cục đất nhô lên thì thực sự ra mà nếu mà chúng ta xây nhà theo kiểu này thì những ngôi nhà nó không có ra gì ngôi nhà thì bên thấp bên cao đằng trước thấp đằng sau cao như vậy là không có hợp lý xây nhà như vậy là không hợp lý là không có tốt nhá thì đây đó mình đang chia sẻ là cái vị trí của bốn vị thần này là bên tay trái là hướng chấn đông là thanh long con rồng xanh hướng bên tay phải là hướng chấn tây đó là hướng bạch hổ là mạng kim hướng đằng trước là mạng hỏa chu tước là mạng hỏa hướng đằng sau là hướng chấn bắc là mặt thủy là huyền vũ là con à, con rùa đấy thì bây giờ xây nhà như thế nào thì chúng ta không thể nào xây theo kiểu này được nên chúng ta có thể xây ở đằng giữa này ở trên giữa là mạng thổ có nghĩa là cục đất là mạng thổ trên giữa là mặng thổ nhưng ở trên giữa người ta có được ví như là một con rắn nằm ở trên giữa miếng đất nó là có một con rắn cái con rắn nó là tượng trưng cho như là chúng ta tượng trưng cho con người mà nó quay về hướng nào thì bọn thì bốn cái vị trí của bốn vị thần kia phải quay theo nó phải quay theo nó vị trí vẫn đứng im nó quay về hướng đông thì thì thì cái bên tay phải vẫn bên tay phải vẫn là thanh, vẫn là bạch hổ bên tay trái vẫn là thanh long đằng trước vẫn là chu tước và đằng sau vẫn là huyền vũ cho dù nó quay về hướng nào đi nó có con rắn này nó quay về hướng phải hay trái hay trước đằng sau thì cứ bên tay phải của cái hướng nhà đó từ trong nhìn ra ngoài nó vẫn là bạch hổ nó vẫn là hướng chánh tây bên tay trái là vẫn là hướng dẫn đông là con rồng là con thân long rồng màu xanh đằng trước là chú tước đằng sau là huyền vũ thì mình xin thưa này khi chúng khi khi con rắn này coi như ví dụ như con người chúng ta đấy, dụ thì ví dụ chúng ta mà thuộc thuộc à, thuộc à, con nhà thuộc con nhà hướng đông tứ chặt thuộc con nhà hướng đông tứ chặt thì hướng đông tứ chặt ở đây á, hướng đông tứ chặt ở đây thuộc đó là cung chấn là hướng chấn đông này rồi là chấn bắc này và chấn nam này và hướng đông nam Đấy, đây là bốn hướng của con nhà chấn đông con nhà thuộc quẻ mận chấn đông Đấy, còn bốn hướng còn bốn hướng màu trắng này là con nhà thuộc quẻ mận hướng chấn tây tây bắc tây nam chấn tây và đông bắc đây bốn cái, cái hướng của màu trắng này là con nhà hướng chắn tây bốn cái hướng của màu vàng này là con nhà hướng chắn đông nhé đó thì ví dụ như là chủ nhà <clears throat> ví dụ như là chủ nhà là quẻ mệnh chấn mộc quẻ mệnh của mình là chấn mộc thì dĩ nhiên là sẽ quay nhà về hướng chấn đông đó là cung chấn là chấn mộc đấy thì đằng trước đằng trước cửa nhà nó vẫn là chu tước theo về luật của Ờ, của của của cái người người xây nhà thì phải theo cái hướng khỏe mạnh của hướng của người của người xây nhà là hướng chánh đông thì xây theo, theo hướng chánh đông đằng trước về mặt vị trí của bốn vị thần là chu tước huyền vũ bạch hổ thanh long nó vẫn phải quy định theo cái theo chủ nhà đó là đằng trước vẫn là chu tước đằng sau vẫn là huyền vũ bên phải vẫn là bạch hổ mà bên trái vẫn là thanh long Đấy, cho dù là ở cửa chính của mình là hướng chánh đông là khỏe mạnh của người hướng chánh đông sẽ quay nhà về hướng chánh đông đấy là bắt buộc nó phải theo mình đấy là chu tước vẫn nằm ở trước thì, thì xin thưa chúng ta phải xây nhà như thế này thì xây nhà thì chúng ta ở đằng trước thì chúng ta sẽ nhiều người hỏi là mở cửa ở bên hướng à, thanh long tốt hay là hướng bạch hổ tốt đấy thì mình chia sẻ luôn thì đa phần là mọi người xây à, mọi người mở cửa nhá hướng nhà thì dĩ nhiên là bên phải hay bên trái nó vẫn là quay hướng ra đằng trước vẫn là hướng chân đông nhưng quan trọng là chúng ta mở cửa có nghĩa là làm cửa ở bên tay trái hay làm cửa ở bên tay phải làm cửa bên tay phải là hướng bạch hổ làm cửa ở bên tay trái từ trong nhìn ra là hướng thăng long nhé các bạn lưu ý một điều rằng nhé chúng ta phân biệt bên phải bên trái là phải là chúng ta phải đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa thì bên tay trái chúng ta là thanh long bên tay phải là bạch hổ nhá chứ không được là nhìn nhiều người đứng ở ngoài sân ngoài trước cửa nhìn vào là sai bên tay phải là là bạch hổ bên tay trái là thanh long như vậy là sai phải nhìn từ trong nhà nhìn ra cửa thì bên tay trái chúng ta là thanh long bên tay phải là bạch hổ nhá đấy <laughs> thì bây giờ chúng ta xây nhà theo kiểu gì thì cái hướng nhà của quẻ mệnh của hướng chấn đông của người mà của con nhà hướng chấn đông này nhá đông tứ chặt là quay về hướng nhà quay về hướng chân đông đằng trước trên là chú tước thế nhưng bây giờ chúng ta mở cửa quay hướng người đã đành rồi chúng ta mở cửa chúng ta mở cửa bên tay phải hay mở cửa bên tay tay trái nó lại có nó là một điều khác nhau thì chia sẻ luôn thường thường ở 90 phần trăm về mặt phong thủy là chúng ta lên xây nên mở cửa ở bên hướng tay trái của chúng ta từ trong nhà nhìn ra mở cửa bên hướng tay trái về hướng thanh long là con rồng xanh là con rồng nhá phải mở cửa bên bên tay, tay, tay, tay trái thì con rồng này nó nó có ý nghĩa là nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ này rồi lại đem uh, giúp cho gia chủ thuận lợi hơn thuận lợi nói chung là về về chắn về chắn phái là tốt hơn như là giúp cho cái gia chủ bên hướng thanh long giúp cho cái à, gia chủ là uh, về hướng này rất là tốt về phát phát tài phát lộc rồi là mọi việc đều bình sự Ờ, đều đều bình an vô sự đấy rất là tốt và nó được cái là được người giúp đỡ được có nhân có quý nhân giúp đỡ đó chúng ta mở cửa bên hướng thành long bên tay trái được ừ, người giúp đỡ được được ờ, ờ, được, được về tâm linh thì được người giúp đỡ Đấy, nên chúng ta mở cửa bên tay trái sẽ tốt hơn bên tay phải thì bên tay phải thì bạch hổ thì nó mang tiếng là nó có uy quyền à, à, bạo tàn sức mạnh của con con bạch hổ này là nó bạo tàn uy quyền nhưng nếu mà chúng ta mà mở cửa ở bên hướng tây phải thì nó sẽ như thế này nó nó sẽ như thế này ví dụ như là một người gia chủ mà mà mà mở cửa bên hướng tây phải thì nói chung là à, nếu mà làm ăn thì lên nó lên dữ lắm làm ăn thì nó lên cực kỳ nó lên lên dữ lắm nhưng nó có tai hại như thế này tại vì bên tay phải á, chúng ta là bạch hổ uy quyền nó tàn phá tàn bạo lắm mà nếu mà người gia chủ đó mà làm ăn mà làm mà làm ăn mà nói chung là mà mà mà bạo bạo bạo quá mạnh quá thì nhiều khi là không có suy nghĩ sâu xa đâu nhiều khi là nó phá sản luôn phá tan cửa nhà phá lát cửa nhà nếu ví dụ như gia chủ này không ví dụ về về cái nhận thức nó hơi bị thiếu hiểu biết nên thì nếu chúng ta mà xây thêm nhà theo cửa theo hướng bên tay phải mà bạch thổ thì nó đem lại cái rủi ro cao hơn là cái ờ, cái cái lợi đấy đem cái rủi ro cao hơn là cái lợi tại vì là nếu mà mà mà, mà mà làm ăn bạo tàn như thế thì nó sẽ phá sản ngay lập tức lụy bại phá sản thường thường ở bên tay phải chúng bên tay phải hướng bạch bạch hổ thì dân nếu mà về cái dân mà dân à, dân thường thường là dành cho những người dân là địa ốc bất động sản phá nhà phá cửa chuyên đi phá nhà phá cửa để xây dựng lại hay là chuyên về giết mổ máu me máu huyết là bên bạch hổ tại vì nó mang tiếng là bạo tàn bạo tàn, tàn ác nên là mặn tay dữ lắm nên là làm cái gì cũng mặn tay làm cái gì cũng mặn tay cực kỳ bạo không có chừa không có suy nghĩ trước sau gì cả nên là rất là nguy hại mà khi chúng ta xây nhà ở hướng bạch hổ bên tay phải chúng ta mở cửa ở hướng bạch hổ cực kỳ là xấu nên là nên chia sẻ với bạn là không nên mở cửa ở hướng này tại vì cái hướng này chỉ dành cho những người dành cho những người là chuyên về bất động sản xây dựng đập phá đập ra phá lại xây lên rồi nó chuyên về giết mổ máu huyết này nọ thì cực kỳ là tàn bạo mà đã như thế thì nói chung về về cái hướng này thì cực nó tàn bạo đến mức độ như thế thì nói chung là không một là lụi lụi bại luôn nó lại xấu bạn Đấy, nó, nó đã lụi là lụi bại luôn Đấy, nên là cái phần mà phần thắng ít hơn phần phần thua Đấy, nên là chúng ta không nên mở cửa theo hướng bên tay tay phải tại vì hướng bên tay phải là hướng bạch hổ thì nó không được sự giúp đỡ nó không được sự giúp đỡ của ai tại vì nó quá ngang tàn quá tàn bạo đi nữa nếu không được thần linh giúp đỡ không được mọi người giúp đỡ nó tự ý nó tự làm tự quyết tự nó nó, nó làm tự nên là rất là nguy hại đấy xin thưa là nhiều bạn báo là sau nhiều người bảo xây nhà dưới hướng bạch hổ thì nó sẽ làm ăn phát đúng là phát Đấy, phát như cái tay kèm theo cái tay họa cực kỳ lớn của nó tại vì sao tại vì cái hướng bạch hổ này là chuyên phá chuyên phá như là đập phá rồi nó về giết mổ nên dành cho những người về về về về về về về, về những ngành như thế nhưng mà những người mà về thuộc về những ngành địa ốc những người giết mổ như thế thì nói chung là không nó không được thọ với cả là cái cái cái cái, cái, cái, nhân tính cái nhân tính nó nó, nó nó nó không được vững nhân tính của con người ta là đã ra tay tàn bạo như thế thì làm sao có nhân tính được nữa làm gì làm sao để kèm chế được cái bản tính của mình hung hăng như thế không thể kèm chế không ai kèm chế được nó nên là rất là nguy hại khi chúng ta mà mở cửa bên hướng bạch hổ là hướng bên tay phải chúng ta từ trong nhà nhìn ra là hướng bạch hổ như vậy cực kỳ là xấu nên là khuyên các bạn là hầu như là 90% không ai xây nhà à quên không ai mở cửa bên hướng Bạch Hổ nên 90% chỉ mở cửa theo hướng Thanh Long Thanh Long nó nó vẹn toàn vẹn Mỹ rồi nó, nó được thần lên giúp đỡ được nhiều vị thần giúp đỡ tại vì sao nó còn dựa vào nhiều yếu tố thiên thời điện lợi rồi là à, âm dương là che chở còn bên tay phải ông ta thì nó tự nó, tự nó một mình nó làm tự một mình nó quyết nên là rất là nguy hại à, rất là nguy hại chúng ta muốn thành công thì dĩ nhiên vẫn chúng ta muốn làm một việc gì thành công thì, thì không bao giờ tự một tay mình một mình mình có thể làm ra được phải có sự giúp đỡ của người này người kia Đấy, và dựa trên chính bản năng của chúng ta Đấy, nên thì mới làm nên sự nghiệp được Đấy, chứ mà làm nó theo kiểu mà một mình tao làm một mình tao ăn một mình tao quyết một không cần biết bố con thằng nào thì nó rất là tàn bạo không bao giờ có kết quả tốt đó chia sẻ bạn bè đó là hướng đó, thì chúng ta lên mở cửa theo hướng bên tay trái từ trong nhà đi ra mở cửa tay trái để nhà đi ra thì nó sẽ tốt chúng ta vượng tài chúng ta nhiều sự giúp đỡ do chia sẻ luôn rất là nhiều người lại xây nhà theo kiểu này về tất cả mọi mặt phong thủy trong nhà đều sắp đặt đâu vào đó hoàn chỉnh rất là tốt nhưng mở cửa lại theo hướng là long hổ bình bình Đấy, có nghĩa là không xây về hướng bên tay trái mà cũng chẳng xây về hướng bên tay phải mà xây ở chính diện xây ở chính diện Đấy, ví dụ như là một miếng cái ngôi nhà này 3 mét vuông thì thì uh, ở bên tay, tay trái là một mét bên tay phải là một mét ở trên giữa là một mét mở cửa một mét ở hướng chính giữa đó gọi là một bên là long một bên là bạch một bên là long một bên là hổ gọi là long hổ bình bình có nghĩa là tiền làm thì rất nhiều nhưng không giữ được tiền làm thì rất là nhiều nhưng không giữ được tại vì nó cứ xô bị xô đẩy một bên long một bên hổ bên long bên hổ à bị xô đẩy Đấy, bị xô đẩy làm rất là nhiều tiền nhưng tiền của ra ra vào tiền của giữ không được cứ chung chung bình bình chỉ gọi là đủ ăn đủ xài thôi đấy Thế vậy nó nhiều người xem mà tôi tất cả về phong thủy làm ăn rất là tốt nhưng tiền không giữ được đó đó là xem lại về phong thủy đó là xây nhà theo hướng long hổ bình bình đó là xây nhà hướng à, quên, mở cửa nhà hướng chính diện Đấy, không lật bên phải mà cũng chẳng lật bên trái mà xây ngay chính diện luôn thì đó quận án long hổ bình bình, Đấy, tiền làm ăn ra rất là nhiều nhưng không giữ được tiền đó là phải xây đó chúng ta mở cửa kiểu đó là không tốt rồi nó liên liên quan đến à, mối quan hệ vợ chồng lúc này lúc kia lúc này lúc kia không hòa hợp được lúc thì đặt thế này lúc đặt thế kia lúc đặt thế này nên là không hòa hợp được nó rắc rối rất là nhiều nó đem lại nhiều buồn phiền cho gia chủ về vấn đề như thế rồi đi làm ăn thì cũng là một phe như là một phe bên này một phe bên kia Đấy, không biết nghe ai khen này cái kia nên là nhiều khi là mình là là giám đốc đấy thì bên nhân viên bên thế này bên thế kia bên thế nọ thì không biết xử lý thế nào nên là đứng ở giữa vậy là rất là khổ cho những người nên là khuyên các bạn là lên mở cửa là mở cửa bên tay trái của chúng ta là bên hướng thành long sẽ tốt nhất cũng không nên mở cửa hướng bên tay phải mà cũng không nên mở cửa chính diện đó là lưu ý một điều rằng là như vậy nhé đấy họ chia sẻ cho bạn luôn về cái phương pháp phong thủy tiếp theo cái phong thủy tiếp theo là cái um, cái cầu thang chúng ta quy luật cầu thang của chúng ta là phải theo chiều dương theo chiều dương phải đi lên theo chiều dương là phải đi lên nhiều người vẫn sai lầm vẫn sai lầm là xây cái cầu thang đi theo hướng kiểu theo vòng kim đồng hồ theo vòng quay kim đồng hồ nó là sai lầm nếu chúng ta theo vòng kim đồng hồ là từ trái sang phải thì nó sẽ đi xuống nó thuộc dạng là âm nó thuộc dạng là âm đấy nên là chúng ta nếu chúng ta mà xây cái cầu thang theo kiểu mà từ phải sang à, từ đúng rồi từ trái sang phải từ trái sang phải thì dĩ nhiên nó lại nằm bên hướng nó làm nó quay mặt về hướng bạch hổ về hướng bạch hổ Đấy, nó đi xuống các bạn theo kiểu này nó đi xuống thì người ta có cái câu nói này sáng mới tới tối Đấy, thường thường ta nói là sáng tối chứ không ai nói là tối sáng đúng không thường thường là nói sáng tối thì dĩ nhiên là người ta theo cái chiều nếu chúng ta chúng ta mở chúng ta làm cái cái cầu thang theo theo vòng kim đồng hồ thì có nghĩa là sáng sẽ chuyển sang tối nên là nó sẽ nụi đi bạn nên là nó nó đi nó nó nó nó, nó, nó nụi dần tàn dần tàn dần có nghĩa là nó càng ngày càng về âm nó càng ngày càng về âm sáng nó đến tối thì sáng là dương tối là âm thì đó là theo kim đồng hồ xây theo kim đồng hồ có nghĩa là càng ngày nó càng về âm càng ngày về âm thì chúng ta đi làm làm ăn nó càng ngày càng xuống càng ngày càng xuống đấy thì nên chúng ta phải xây cái cầu thang theo hướng là ngược kim đồng hồ giống như chúng ta viết một chữ O thì phải viết từ bên tay, tay phải sang trái Đấy, bên phải này sang trái này thấy không Đấy, thì nó thì, thì dĩ nhiên là cái cầu thang của chúng ta nếu mà chúng ta mà thì có giống cầu thang của chúng ta mà đi phải sang trái thì dĩ nhiên là cái mặt cầu thang sẽ đối diện với bên thăn long đối diện bên bên bức tường thăn long khi chúng ta khi chúng ta đi lên cầu thang thì chúng ta là mặt quay về hướng bạch hổ mà lưng quay về hướng Thanh Long đó là hướng tốt đó là hướng từ Trường Dương ví dụ như thế này cho các bạn hiểu này giống như cái mũi khoan nhưng của chúng ta chúng ta khoan theo chiều kim đồng hồ thì dĩ nhiên nó phải đi xuống không đi xuống này cái nó càng trừ dần lùi dần đấy. À, nó đi xuống đấy. ví dụ cái này là, là bạn dễ hiểu chúng ta khoan chúng ta lấy mũi khoan mà chúng ta khoan thì từ từ trái sang phải thì có phải nó đi xuống không là xuôi kim đồng hồ nó sẽ đi xuống mà không trong khi chúng ta đảo chiều ngược kim đồng hồ nó sẽ đi lên ngược kim đồng hồ nó sẽ rút mũi khoan lên có nghĩa từ trường dương không ngược kim đồng hồ nó nó là như thế thì đó thì như, như chúng ta đã hiểu thì ai cũng muốn là là là, là thời gian quay trở lại thì để chúng ta sửa sai lỗi lầm đấy thì nó cũng giống vậy đó giống như mũi khoan đi ngược lại thì nó sẽ đi lên ngược lại sẽ đi lên đấy thì dĩ nhiên là chúng ta làm ăn sẽ lên Đấy, ngôi nhà chúng ta làm ăn nó sẽ lên sẽ đi lên sẽ đi lên Đấy. đó thì bạn phải hiểu được như thế cái cầu thang chúng ta lên là phải xây theo hướng ngược kim đồng hồ cái cầu thang cái, cái, cái, cái hướng cầu thang lên là ngược kim đồng hồ ngược kim đồng hồ có nghĩa là lúc nào lúc nào nó cũng quay mặt về hướng thanh long khi con khi người bước chân lên cầu thang là cái lưng của của người sẽ đối diện với hướng thanh long đó là hướng tốt của cầu thang của chúng ta nó sẽ đi lên nó sẽ từ trường lên nếu chúng ta làm ăn càng ngày càng đi lên nhé thì bây giờ các bạn đã hiểu về thanh long với bạch hổ rồi nhé đấy. đấy thanh long và bạch hổ thì đó chúng ta lên là lưu ý một điều rằng là chúng ta phải biết là cái hướng thanh long là hướng nào hướng bạch hổ là hướng nào nhiều người nhiều người đi xem những thầy khác nhau mà xem không kỹ không rõ mà về nhà xây nhà theo kiểu ờ, đứng từ bên từ ngoài cửa nhìn vào trong hướng bên tay phải là hướng ờ, bạch hổ hướng bên tay trái là hướng thanh long như vậy là sai chúng ta phải nhìn cái hướng nhà từ trong nhà nhìn ra ngoài bên tay trái chúng ta là hướng thanh long bên tay phải chúng ta là hướng bạch hổ cho dù chúng ta quay về hướng nào đi nữa cho dù ngôi nhà của chúng ta quay về hướng nào hướng bắc hướng nam hướng tây thì chúng ta vẫn bên trái vẫn là thanh long bên phải vẫn là bạch hổ rồi bây chia sẻ qua các bạn này đã, mình đã chia sẻ xong cái ý nghĩa của nó rồi bây như thế này Đấy, thì người ta thường thường nói là cái chu tước là cửa trước và huyền và huyền vũ ở đằng sau ở đằng sau phải có cục đất nhô lên ở đằng trước phải cắm đầu xuống rồi ở bên thanh long là phải nhô cao ở bên bạch hổ phải thấp hơn bên thanh long để làm gì để bên để để bên bạch hổ để nó cân bằng về phong thủy thì bây giờ như thế này chúng ta không thể xây được kiểu đó về mặt phong thủy chúng ta không thể xây được cái ngôi nhà nhưng nhấp nhô như thế được thì như thế này chia sẻ bằng về cái phương pháp để để để để sử dụng cái cái, cái vật phẩm bên bên miệng mép tường bên tay trái chúng ta chúng ta lên mua một mua một bức tranh hình tượng con rồng hình tượng con rồng bốn móng nhá các bạn nhớ nhá hình tượng con rồng bốn móng chứ không được mua năm móng năm móng mà dành cho uy quyền của vua chúa mới sử dụng về ai là người vua chúa mới sử dụng được cái con rồng năm móng chúng ta là người thường chỉ sử dụng được chỉ hợp với là con rồng bốn móng nên chúng ta mua cái con rồng bốn móng đó mua cái bức tượng đó treo ở bên tay trái chúng ta bên hướng thanh long treo ở bên tay trái và nhớ treo cao lên treo cao lên rồi bên tay phải chúng ta mua một con bạch hổ mua một con bạch tượng bạch hổ chúng ta đặt ở bên tay trái mà chúng ta thấp treo thấp xuống chúng ta treo thấp hơn con bên thanh long Đấy, bên bạch hổ treo bức tranh bên bạch hổ treo thấp hơn bên thanh long nhá Đấy, nào nhé. rồi tiếp theo ở đằng sau lưng chúng ta ở sau ở sau lưng chúng ta chúng ta mua một cái bức tranh con con con rùa chúng ta treo mua bức tranh tranh con rùa chúng ta treo hoặc là chúng ta chúng ta nuôi một con rùa ở đằng đằng đằng sau lưng nhà mua nuôi một con rùa làm một hồ nuôi con rùa đó cũng được không thì chúng ta à, mua mua một bức tranh con rùa chúng ta đặt ở sau lưng treo ở sau lưng đó là về mặt phong thủy là nó sẽ cân đối được cái ngôi nhà của ta nó sẽ nó sẽ cân đối được ngôi nhà bên tay phải ta treo con rồng bức tượng hình con rồng bốn móng dòng săn bốn móng treo cao lên bên tay phải chúng ta một bức tượng con à, bạch long con bạch hổ treo thấp hơn bên tay, tay trái đằng sau nhà nghĩa là đằng đằng lưng nhà chúng ta mua một bức tượng hình con à, con rùa treo nó lên thế là hợp lý trước cửa nhà chúng ta lên là làm cho quang đãng trước cửa chúng ta là lên là làm thêm một cái sân cái sân nhỏ nhỏ ở trước cửa nhà chúng ta mà làm được một cái sân nhỏ nhỏ thì nó thì cái về cái mặt này á, về cái mặt tiền chúng ta nó nó nó bằng phẳng về mặt tiền chúng ta bằng phẳng thì rất là tốt cho cho cho gia chủ về ngôi nhà nó vững tài rất là tốt nó quang đãng rất là tốt cho về chu tước á, mà nó phải thấp hơn đằng sau đằng, đằng, đằng sau thì đến chúng ta đặt đặt con rùa rồi trưng bày rùa rồi thì nghĩ nó sẽ nhô cao lên ở đằng trước thì mình sẽ làm sao ở đằng trước cái sân nhà chúng ta làm một sân nhỏ nhỏ cũng được để cho nó quang đãng để để cho cái hướng nhà tốt về mặt phong thủy cực kỳ là tốt đó là về về về, về hướng đó thì đó hôm nay mình đã chia sẻ xong về thanh long là như thế nào thanh long là bên tay trái từ trong nhà nhìn ra bạch hổ là từ bên phải nhìn ra ngoài cửa đấy đằng sau là huyền vũ là con rùa đằng trước là có chu tước là con ờ, phượng hoàng đó, đấy. còn ở trên giữa là thổ mình thường gọi là được gọi là con rắn hoặc hay là con rắn nó quay về hướng nào thì tất cả bốn bốn cái con kia phải theo nó phải theo nó giống như con người nó tượng trưng con người chúng ta chọn cái hướng nhà như thế nào bắt buộc nó vẫn phải theo bên trái vẫn là thăng long bên phải vẫn là bạch hổ đằng sau vẫn là huyền vũ và đằng trước vẫn là chu tước nhé thì đó hôm nay mình đã chia sẻ xong đã giải đáp xong thắc mắc cho các bạn về chu tước và bạch hổ và xây nhà như thế nào ấy nhớ được một điều rằng là cái cái cái cái, cái cầu thang chúng ta phải xây theo ngược kim đồng hồ theo hướng ngược kim đồng hồ có nghĩa là cái hướng cầu thang phải quay mặt về hướng thanh long quay về mặt hướng thanh long ấy nhớ thì nó sẽ đi lên từ trường dương nó sẽ đi lên thì chúng ta làm ăn nó sẽ lên mà quay về mặt hướng mặt bạn họ nó thì nó sẽ càng ngày càng đi xuống giống như cái mũi khoan vậy đi theo kim đồng hồ nó sẽ đâm sâu xuống đâm xuống mà khi chúng ta quay ngược kim đồng hồ nó lại đi lên đó lưu ý một điều rằng như thế rồi thì thôi thì chúng ta thì cái clip của của um, của mình đến đây là kết thúc thì thì cũng ờ, mong các bạn thấy cái clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip này cho mọi người cùng xem nhớ subscribe đăng ký kênh để kênh được phát triển mình sẽ giải đáp nhiều thắc mắc khác làm nhiều video khác tới các bạn nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn